Em ơi, chứ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi, em giờ có đôi Còn anh thì phải lẽ loi thật đời Khi xưa, hứa chẳng cách xa cái môi mặn trắng ham lùa la hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết anh thật à mà chẳng nói một lời để anh chơi vơi giữa dòng đời lời yêu nay sao quá xa xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay em hạnh phúc rồi em đã bên người mà lòng em yêu em quên câu hẹn câu thề em hứa với người cả đời thương em em ơi chút tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời em ơi em giờ có đôi còn anh thì phải lẽ loi thật rời khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cay muối mặn trắng ham luôn là hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết anh thật ai à. nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay em hạnh phúc rồi em đã bên người mà lòng em yêu em quên em câu thề em hứa với người cả đời thương em em ơi chút tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời em ơi em giờ có đôi còn anh thì phải lẽ loi thật rời khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cay mùi mặn trắng ham trả hết anh thật à mà sao anh phải kéo theo một nơi Em ơi, em giờ có đôi Còn anh thì phải lẽ loi thật rồi Khi xưa hứa chẳng cánh xa Gừng cay mùi mặn chẳng ham luôn là Hôm nay áo hồng gấm hoa Tình xưa người trả hết anh thật à